với hơn 300 căn à, shop house và nhà phố cơ bản đã được hoàn thiện thì Summerland Mũi Né thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng miền nhiệt đới rất đáng để nhà đầu tư có thể sở hữu hoặc là có thể mua để à, ở kinh doanh buôn bán ở trong khu đô thị thương mại du lịch sầm uất bậc nhất tại thành phố Phan Thiết. Đây là tuyến phố đi bộ dài 2.000m tại Summerland Mũi Né tuyến phố đi bộ này thì ờ, cho phép hoạt động kinh doanh 24 trên 7 kinh doanh sau 12 ờ, giờ hiện tại thì hai bên này là những cái dãy ờ, shop house với kết cấu căn nhà là 5 tầng thì những cái tầng bên dưới thì cho phép mọi người có thể là kinh doanh những cái mặt hàng về F&B ăn uống hoặc là kinh doanh shop thời trang rồi có thể mở những cái quán bar hoặc là mở những quán rượu Đây, rất là đẹp hiện tại thì ờ, máy móc cũng đang ờ, hoạt động rất là tấp nập tại ờ, công trường của Summerland Mũi Né thì cơ bản là những cái căn shop house ở trên con đường này đã được hoàn thiện đến hơn 90% Hai bên à, đường thì đã được à, trồng phủ à, cây sen Rồi hệ thống điện âm Đó, Đường thì rộng đến 20,5m Rất là rộng Về hè lót đá granite Đây là những cái dãy shop house cực kỳ đắc địa tại Summerland Mũi Né Hiện tại thì giá của Summerland Mũi Né đang có mức giá cần chất nhất tại thị trường bất động sản à, Phan Thiết và không những thế là cạnh tranh nhất trong những cái thị trường bất động sản à, biển ở những cái thành phố biển à, thu hút rất là nhiều khách du lịch thuộc top đầu của Việt Nam thì có Phan Thiết có Nha Trang có Đà Nẵng có Hà Long có Phú Quốc thì chắc chắn mọi người không thể tìm đâu ra một cái căn shop house mà có kết cấu 5 tầng lầu như này với à, diện tích đất khoảng 100 à, m vuông 5 x 20 hoặc là 5,5 nhân 18 à, có diện tích xây dựng lên đến 350 m vuông sàn xây dựng thì anh chị có thể kinh doanh ở hai tầng dưới ở bên trên thì anh chị có thể ở và ngăn phòng để kinh doanh thêm dịch vụ lưu trú nhưng có giá chỉ khoảng chưa tới 8 tỷ một căn thậm chí còn những căn à, giá sau chiết khấu chỉ còn khoảng 7,5 à, tỷ và đặc biệt thì đã có sổ hồng riêng sở hữu à, lâu dài đây là một trong những cái bất động sản hiếm hoi tại Phan Thiết bất động sản biển nhưng có pháp lý là sổ hồng sở hữu lâu dài đất ở đô thị đây phía trước à, mọi người sau chiếc xe này là biển Phan Thiết từ à, vị trí này xuống biển thì khoảng chỉ vài trăm mét thì Summerland buổi này có vị trí là đầu đường à, Võ Nguyên Giáp đầu đường đi vào khu du lịch quốc gia Mũi Né cách sân bay Phan Thiết chỉ có 5 km thôi thì thực sự là anh chị rất khó để tìm được một cái bất động sản mà có vị trí đắc địa nhưng mà với cái mức giá có thể khẳng định là anh chị sẽ lời ngay từ lúc mua vàng rất khó thì à, sau đây tôi sẽ đi vào à, một căn à, shop house mẫu để cho anh chị có thể xem bên trong